cho con của Marvin và Nancy Hôm nay thì to lắm rồi Hôm nay thì chó chắc con lắm đấy Hôm nay ờ, nắng đẹp quay ờ, đoạn video cho mọi người ngắm chó cho nó kỹ ăn đực dây xanh à, đực dây đỏ đực dây tím và con cái không đeo dây mới đưa ra kia chơi đây đỏ đây tím nhá con nào khung nó khỏe dây xanh dây xanh thì ăn có vẻ hơi nhiều bụng hơi ảo ừ. đỏ vừa ra khỏi thân chủ đó hôm nay thì nó thay lông nó thay uh, lông coi như là nó thay lông gần như là xong hết cái lớp lông uh, máu nhìn cái lưng của nó nhìn cái bộ lưng của nó nhìn nó bóng nhá ừ. Hoàn còn hai con kia nữa gọi nốt ra đây rồi rồi Ui, dạ, lắm này được uh, dây tím được dây tím này ừ. Ừ, nhìn về đằng kia để nhìn mặt kia nhìn về đằng kia để xem mặt ừ. Tí nữa rồi sẽ đến lượt Rồi Tí này to quá rồi Rồi Ra đây Cái Ui dồi, bụng nó nọ Cái rất xinh gà ừ. Ui sợ là ăn bụng nó no Rồi Đó hôm nay là Nhìn là bóng mướt luôn Để nhìn Ok em xong rồi ra kia chưa Đây là con xanh Dây xanh ừ, Được xanh ok xanh ừ. rồi ok cái xong rồi con đỏ ừ. đó được đỏ uhm. Ừ. ok Đấy, cho mọi người ngắm cả bốn con cả mấy con ở trong đàn con đỏ này nhìn khung của nó nhìn mây luôn tím cũng thế khung cũng khỏi hẳn cái cái này cũng sẽ là con cái khung to ba được một cái lồng bóng mướt khung vọng chắc khỏe cho nhanh nhẹn con này nó thay lưng xong hết rồi nó bóng ướt săn là sao được nó là săn còn bướm bay qua thì bị săn bướm đó bốn con sàn sàn như nhau con cái thì nó nhỏ hơn một chút nhưng cũng không nhỏ hơn nhiều tới sau này sẽ là một con khung to con cái còn không đều rơi ừ, cho mọi người ngắm chú nó một chút ai mà quan tâm đàn này thì ngắm kỹ ở cái video này hai cái video trước nó quay nó thiếu nắng này video này là quay đủ à, nắng đủ sáng bao ngày nó có một ngày nắng đẹp đỏ xanh cái này này thì à, hơn 3 tháng rồi, cứng cáp lắm rồi Cân thử xem cho nó là bao cân Kệ cho nó bây giờ cho nó muốn thích chạy đâu cho nó chạy